những người đã có gia đình hài lòng với cuộc sống hiện tại và ai đang độc thân cũng thấy vui với những sở thích của riêng mình nên cũng không vội vàng trong chuyện yêu đương. Thiên quan gây ra lại khiến công việc của tuổi Tý xảy ra rất nhiều vấn đề mà bạn không lường trước được. Công danh sự nghiệp khó bề như ý bởi kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác tìm cớ để phá hoại, khiến cho bản mệnh điều đứng, cứ giải quyết xong rắc rối này lại thấy có phiền phức khác xuất hiện, cả ngày con giáp này chỉ loanh quanh xử lý sự cố đã thấy hết thời gian, chẳng còn tâm sức đâu mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. hai Tử vi tuổi Sửu. Sửu Hợi tương hội mang đến gia đạo êm ấm, gia đình hạnh phúc cho người tuổi Sửu. Vận trình tình cảm của người bản mệnh đang trên đà tăng tiến không ngừng, có lẽ hôm nay chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn những cơ hội để được hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ cuộc đời của mình với một người khác nữa. Hạnh phúc mà bạn có trong tay đang khiến nhiều người ghen tị đấy. Chẳng những gặp may trong chuyện tình cảm, con giáp này còn có đường tài lộc rộng mở nhờ sự che chở của thực thần. Bản mệnh có thêm những nguồn thu bất ngờ và dùng dình tiền bạc trong tay. Tiền bạc quan trọng, tuy nhiên đừng mải mê kiếm tiền mà đánh đổi cả sức khỏe của mình bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần được quý nhân lục hợp nâng đỡ nên đón nhận những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và cả công việc của bạn. Việc hợp tác làm ăn nhờ vậy cũng suôn sẻ và dễ bề thành công hơn. Chính ấn xuất hiện càng tạo thêm những cơ hội lớn để tuổi dần đạt được thành công. Hôm nay bạn có thể tiến hành một cuộc gặp gỡ nào đó để chia sẻ những ý tưởng thú vị của bản thân. Bạn cứ tự tin thể hiện những gì bạn đang có nhưng đừng tỏ ra kiêu căng quá là được. Ngũ hành tương sinh nên vận đào hoa của bạn đang khởi sắc. Còn chần chờ gì mà không tạo cho mình một cơ hội mới và bỏ chuyện cũ lại sau lưng. Chỉ khi sống cho hiện tại và tương lai bạn mới có thể đón nhận hạnh phúc của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão được tam hợp cục nâng đỡ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết, cùng chung tay vun vén cho hạnh phúc gia đình. Với các cặp đôi, bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những dạn nứt trong tình cảm, đẩy hai người ra xa nhau. Thiên ấn nhập cục, những chú mèo cần phải năng động và sáng tạo hơn trong công việc, chỉ khi bạn chủ động thể hiện, làm nổi bật lên ưu thế của mình thì mới có được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cấp trên. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. năm, Tử vi tuổi thìn, Thường quan ấn ngữ trong vận trình nên phải đối mặt với không ít khó khăn xảy đến khiến công việc và cuộc sống của tuổi thìn trở nên bế tắc. Thời điểm này, bạn khó mà đạt được thành công trong công việc, vận trình tài lộc kéo theo đó cũng giảm sút trầm trọng. Mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ khiến tuổi thìn chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời. Thủy thổ xung khắc còn gây ra những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này với người ấy. Cái tôi quá cao khiến cho tuổi thìn lúc nào cũng muốn là người chủ động trong mối quan hệ, là người có quyền quyết định tất cả mọi vấn đề. Dù đã cố gắng tự nhủ với lòng mình không được xử sự vô lý nhưng bạn chẳng thể làm được, Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. 6. Tử vi tuổi tỵ Hợi tỵ tương xung, hôm nay người tuổi tỵ có thể sẽ gặp phải chuyện buồn về tình cảm. đối bên mâu thuẫn, khúc mắc với nhau nhưng không tìm được cách giải quyết. Thậm chí trong lúc nóng giận còn nói những lời to tiếng gây tổn thương lẫn nhau. Những buổi hẹn hò đáng lẽ vui vẻ bên nhau thì hai người lại tiêu tốn vào việc tranh cãi, khiến cho tình cảm có phần dạn nứt, nếu không nhanh chóng tìm cách hàn gắn thì có thể sẽ gây hậu quả lớn. Hôm nay hỷ thần ngụ tại phương Nam, một chuyến đi chơi trong ngày về hướng này có thể sẽ giúp bản mệnh xoay chuyển tình thế đó. Kiếp tài còn báo tin xấu về tài lộc khi mà con giáp này đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc. Cứ ngỡ đã thoát khỏi cảnh túng thiếu thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể bản mệnh sẽ cần phải vay mượn tiền bạc khá nhiều để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, dậu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Tỷ kiên xuất hiện trong ngày thứ ba này dự báo vận trình công danh của người tuổi ngọ có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng. Mâu thuẫn phe phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến bản mệnh dễ bị lôi kéo dính vào thị phi nếu không giữ được mình. Tốt nhất, bạn nên tỏ thái độ trung lập cũng như tránh xa những vụ tranh chấp, ẩu đả. Ngũ hành xung khắc cho thấy khoảng cách giữa bạn và nửa kia đang ngày càng xa hơn,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 8. Tử vi tuổi mùi Cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi mùi một ngày thứ ba với vận trình vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý, đường nhân duyên hành thông rộng mở, những người đã có gia đình hay có đôi sẽ nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu. Còn với các bạn độc thân, hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn kết giao với những người bạn mới. Bạn nên tự tin hơn trong việc giao tiếp và cho đối phương có cơ hội để mở lời, có như vậy mới có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Thực thần mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp này phát tài phát lộc. Tuổi mùi kiếm tiền rất tốt từ chuyện kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chẳng sợ không có tiền tiêu cuối tuần này. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, 9. Tử vi tuổi thân. Hợi thân tương hại báo hiệu những điểm không lành có thể sẽ xảy đến với người tuổi thân. Gia đạo kém an yên, bản mệnh cảm thấy bất lực khi không thể nào dàn xếp được mối quan hệ của những người thân trong gia đình,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 Hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ngũ hành tương sinh còn báo tin vui về tình duyên của những chú gà. Người có đôi sắp bước đến một nước mới trong mối quan hệ hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không ngờ nhất. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất thứ ba này có lẽ không phải là ngày may mắn với người tuổi tuất. Thương quan cho thấy con giáp này thiếu tập trung, lờ đãng trong mọi việc, có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải những rắc rối không đâu. Lỗi hoàn toàn đến từ phía tuổi tuất nhưng bạn lại có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến mọi việc càng thêm phức tạp. Hãy nhận rõ vấn đề của bản thân để sớm tìm ra giải pháp giải quyết khó khăn hiện tại của mình. Ngũ hành thổ thủy xung khắc gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của người tuổi tuất, vợ chồng ở với nhau lâu ngày khó tránh được những bất đồng, tranh cãi vì nhiều chuyện trong cuộc sống. Quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 12. Tử vi tuổi Hợi. Hợi hệ tự hình là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi hành sự bốc đồng, nóng nảy hơn, từ đó cũng rất dễ tự tay làm hỏng mọi việc, Tâm trạng bất ổn khiến con giáp này có xu hướng chút giận lên người thân để giải tỏa cảm xúc. Bạn có thể đang khiến những người thân yêu nhất của mình tổn thương sâu sắc đấy. Chính quan độ mệnh, có thể thấy hiện tại bạn vẫn đang làm tốt các nhiệm vụ được giao, nếu có dư thời gian, bạn nên học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ các đồng nghiệp lâu năm. Hoặc nếu có thể nên tìm sách vở liên quan để đọc và tìm hiểu thêm sẽ rất tốt cho chuyên môn của bạn. Thủy khí vượng nhắc nhở con giáp này quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của mình,